da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nắm lá tía tô. Thay vì bôi kem suốt ngày mà hiệu quả chẳng ăn thua là mấy, thì bạn hãy tắm với lá tía tô như thế này nhé. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có làn da trắng mịn hoàn hảo, do đó bạn đừng vội tự ti với nước da ngăm đen, sạm màu của mình, mà hãy thay đổi chúng bằng cách chăm sóc đơn giản như hướng dẫn dưới đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị một nắm rau tía tô, một thìa muối trắng, một quả chanh tươi. Cách thực hiện Đầu tiên, bạn rửa sạch rau tía tô để loại bỏ hết bụi bẩn, đất cát bám bên ngoài, rồi cho vào nồi đun cùng một thìa muối. Đến khi sôi, bạn để thêm 5 phút nữa cho tình chất tiết hết ra, rồi mới tắt bếp. Đợi nguội bớt thì vắt chanh vào, cho cả vỏ nữa nhé. Cách tắm trắng với lá tía tô Bạn làm mềm da với nước ấm trước, giúp làm thoáng lỗ chân lông, tẩy sạch hết trên người, tăng nhân gây cản trở dưỡng chất thấm sâu. Tiếp đó, bạn trà đều miếng chanh lên vùng da chai dần,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 Chúng có tác dụng cải thiện sắc tố melanin gây đen sạm cho da, dưỡng trắng an toàn. Ngoài ra tắm theo phương pháp này còn giúp da đào thải hết độc tố bên trong. Do đó bạn sẽ không chỉ hài lòng về ngoại hình mới mà còn cảm thấy cơ thể khỏe da, sảng khoái bụi phần. Chúng kích thích tái tạo tế bào mới, để lùi sự mệt mỏi trong người ra ngoài tương tự với hình thức sông hơi vậy. Với một nắm rau rẻ bèo được bán đầy ngoài chợ và công thức thực hiện cũng rất đơn giản, tại sao bạn không hãy tranh thủ làm luôn hôm nay nhỉ? Bạn vừa xem xong video, da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nắm lá tía tô. Trị mụn tận gốc nhờ rửa mặt bằng nước muối sinh lý 10K Đây chính là tác dụng thần kỳ của nước muối sinh lý mà phái đẹp nhất định phải biết Nước muối sinh lý là nước muối được pha chế sẵn với tỷ lệ 0,9% Tức là cứ 1 lít nước thì có khoảng 9 gam muối tinh khiết Loại nước muối này thường được bán tại các hiệu thuốc và được mọi người thường dùng để xúc miệng rửa mắt, mũi hay rửa vết thương nhờ tính kháng khuẩn và làm sạch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nước muối sinh lý còn có thể làm đẹp, cụ thể là trị mụn trứng cá, mụn viêm và làm đẹp da hiệu quả. Nước muối sinh lý có khả năng làm sạch da, nhanh chóng loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết trên mặt đem đến hiệu quả chẳng kém gì các loại sữa rửa mặt thông thường. Không chỉ có vậy, nhờ tính năng kháng khuẩn nên nước muối sinh lý sẽ hỗ trợ và điều trị mụn trứng cá hiệu quả. Đã có rất nhiều người sử dụng loại nước muối sinh lý để rửa mặt đều đồng ý cho rằng chúng giúp da sạch sâu, mịn màng, trắng sáng và không còn cảm thấy bóng nhờn. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu quy trình rửa mặt bằng nước muối sinh lý nhé. Chuẩn bị nguyên liệu một chai nước muối sinh lý 0,9%, bông tẩy trang, một chiếc bát nhỏ. Cách làm, đầu tiên rửa mặt qua với nước mát, đợi một lúc để khuôn mặt khô ráo thì dùng khăn lau nhẹ. Đối với những bạn trang điểm thì tẩy trang và dùng sữa rửa mặt để làm sạch da. Đổ nước muối sinh lý vào chiếc bát nhỏ rồi dùng miếng bông vào, sau đó thoa đều khắp mặt. Nếu như bạn gái có làn da nhạy cảm hoặc khô thì pha loãng nước muối sinh lý với nước lọc theo tỷ lệ 1 1 để dùng. Tiếp tục lấy miếng bông thấm nước muối rồi thoa đều lên mặt một lần nữa mà không cần rửa lại. Thực hiện cách này một lần mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, đảm bảo chỉ một thời gian sau, bạn sẽ thấy tình trạng mụn giảm rõ rệt, đồng thời các vết thâm trên mặt cũng mở dần và biến mất, thay vào đó là làn da trắng sáng. Chú ý, trong quá trình rửa mặt bằng nước muối để trị mụn, nên bảo vệ da khỏi ánh nắng để tránh gây hại cho làn da. Bạn vừa xem xong video, trị mụn tận gốc nhờ rửa mặt bằng nước muối sinh lý 10K. sông hơi với xả, chanh, gừng, da sạch mụn, trắng hồng vạn người mê. Từng cơn mụn sẽ tự khắc chui ra, da rẻ còn trắng hồng chỉ bằng cách sông hơi đơn giản này thôi nhé. Chỉ bằng phương pháp sông hơi xả chanh gừng đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn trị mụn và dưỡng trắng da hữu hiệu nhất hiện nay, được nhiều chị em sử dụng bởi khi lượng tinh dầu cùng vitamin C hòa quyện trong hơi nước bốc lên, khiến các năng lông giãn nở hoàn toàn, kích thích đẩy chất bẩn bã nhờn ra ngoài, từ đó giúp kháng khuẩn, trị mụn dễ dàng và nuôi dưỡng làn da trắng sáng từ trong ra ngoài. Nguyên liệu cần có: 3 củ sả tươi, một quả chanh tươi, một củ gừng tươi, 300 ml nước lọc, một viên vitamin E, một chiếc khăn tắm to, một viên đá lạnh. Sơ chế nguyên liệu Xả mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh rồi dùng chày đập dập một phần nào đó và cắt thành ba khúc bằng nhau là được. Chanh rửa sạch bằng nước, vẩy cho ráo nước rồi thái thành những lát mỏng. Gừng rửa với nước lạnh cho sạch hoàn toàn lớp bùn đất bên ngoài và cũng thái thành những lát mỏng. Cách làm cho xả cắt khúc cùng chanh thái lát với những lát gừng vào một chiếc nồi rồi đổ hết lượng nước đã chuẩn bị vào trong cùng. Bắc nồi lên bếp đun, tới khi sôi thì vặn lửa nhỏ nhất, đun lưu diêu thêm 5 phút thì tắt bếp. Cách sử dụng Bước 1 Đầu tiên hãy vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng nước ấm với sữa rửa mặt như bình thường Nếu có thể, hãy tẩy da chết cho làn da Giúp lấy sạch đi lớp tế bào rừng già cũi Cùng bụi bẩn, bã nhờn để da thông thoáng hỗ trợ Trị mụn đạt kết quả tốt nhất có thể Bước 2, khi làn da đã được làm sạch, bạn đưa mặt lên trên nồi nước xả, chanh, gừng, rồi dùng khăn tắm chùm kín đầu, sao cho khi lượng hơi nước bốc lên được tập trung chủ yếu vào khuôn mặt, bạn cũng nên chú ý khoảng cách từ mặt đến chậu nước sông hơi được thu hẹp dần khi nổi nước nguội hẳn. Ban đầu hãy để khuôn mặt xa nổi nước, tránh gây bỏng rát cho da. Bước 3. Trong quá trình sông hơi, bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút và đến khi chậu nước đã nguội hẳn thì bỏ nồi nước ra. Dùng khăn thấm khô nước và để làn da nghỉ trong vòng 1 phút. Bước 4. Sau đó bạn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ xung quanh nốt mụn rồi lấy nhíp. Gắp nhẹ nhàng là từng cồi mụn sẽ được lấy đi một cách dễ dàng đấy. Bước 5. Khi đã gắp sạch mụn, hãy vỗ nhẹ một lớp nước ấm lên da và trích lấy dịch bên trong viên nang vitamin E. Thoa đều khắp mặt khoảng 15 phút. Điều này sẽ làm dịu làn da sau khi vừa trị mụn cũng như dưỡng da trắng hồng một cách hiệu quả nhất. Bước 6. Cuối cùng là rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và thoa kem dưỡng ẩm hay thoa nước hoa hồng giúp làn da được cân bằng độ pH cần thiết. Đối với phương pháp sông hơi bằng xả chanh gừng này, bạn nên sử dụng 2 lần một tuần để đạt được hiệu quả trị mụn, dưỡng trắng da như mong muốn và không nên sông hơi quá 2 lần một tuần nhằm ngăn chặn quá trình lỗ chân lông bị giãn nở to. Bạn vừa xem xong video sông hơi với xả chanh gừng, da sạch mụn trắng hồng vạn người mê. Chia sẻ bí quyết uống nước nghệ tươi, da trắng hồng căng bóng như da gái Hàn chỉ sau một tuần, mụn giảm ầm ầm. Đây là công thức cứu cánh rất hiệu quả của mình. Mình đã từng có rất nhiều mụn thâm, mụn ẩn và cả sẹo mụn. Ngoài tác dụng bổ sung những dưỡng chất có trong củ nghệ, được gọi là thần dược làm trắng da giá rẻ, thì nước nghệ tươi còn được sử dụng để đắp mặt nạ, giúp giảm thâm, mụn, xe củi mụn và làm khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả. Da mình cơ bản là da thiên dầu, cộng với việc bị stress công việc quá lâu, thêm cả thay đổi cơ địa do nội tiết tố, nên da mình phải nói là mụn rất ghê. Từ mụn ẩn, mụn đỏ, mụn thâm, mụn bọc, cho đến cả chi chít những vết sẹo mụn do việc nạn mụn gây ra. Mình rất là mất tự tin và gần như là không muốn soi gương. Ai bày, ai chỉ kem trị mụn nào tốt, phương pháp trị mụn nào hiệu quả mình đều thử dụng. Nhưng kết quả hầu như đều là con số 0 và da mặt ngày càng mẫn cảm hơn. Sau một thời gian dài chạy chữa nhiều nơi, nhiều phương pháp trị mụn, mình quyết định quay về chữa trị bằng nguồn gốc nguyên liệu thiên nhiên, đó chính là nước nghệ tươi. Cách làm nước nghệ tươi của mình như sau. Củ nghệ, lựa củ ngon, rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào máy ép, ép lấy nước nghệ tươi nguyên chất. Mật ong, chọn lại mật ong rừng nguyên chất. Cách dùng nước nghệ tươi cho ra kết quả tốt nhất, hảo hạng nhất. Buổi sáng mình pha 20ml nước nghệ tươi cùng mật ong rừng nguyên chất. Hỗn hợp này cho ra một loại nước nghệ tươi hảo hạng rất tốt. Sau đó uống hỗn hợp này, mình uống kèm theo một ly nước ấm, nóng rồi nằm nghỉ tầm 15 phút và sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Buổi tối mình sử dụng nước nghệ tươi pha chung với bột yến mạch, đắp mặt nạ tầm 15 đến 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm, sau đó vỗ thêm một lần nước lạnh. Lưu ý, do nghệ có tính nóng nên trong thời gian sử dụng phải uống nhiều nước, 2 lít một ngày. Tránh việc dùng tay sờ lên mặt, ngừa ngừa tay rồi cạy, nặn mụn. Mình cứ kiên trì làm một chu trình như thế, sau một tuần da mình thay đổi rõ rệt, da mịn màng, căng hơn, vết tầm mụn cũng mở dần, mụn cũng không nổi lên nữa. Và sau một tháng sử dụng, da mình gần như là sạch mụn, căng bóng hẳn lên như da gái Hàn mà không cần sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền nào cả. Kể cả những vết sẹo rổ do mụn gây ra cũng được lấp đầy, nhìn kỹ lắm thì mới soi ra được những vết sẹo đó. Thích lắm, da rẻ mình bây giờ cứ gọi là da trắng hồng, mịn tưng như da em bé vậy, ai cũng khen. Hy vọng qua video này sẽ mang đến được những thông tin có ích cho những bạn đang gặp vấn đề mụn như mình. Bạn vừa xem xong video chia sẻ bí quyết uống nước nghệ tươi, da trắng hồng, căng bóng như da gái Hàn chỉ sau một tuần, mụn giảm mầm mầm.